tập ngày hôm nay rằng một an vui tiếng hóa với câu à, âm và câu số Dạ cảm ơn quý vị à, cho cho biết tín hiệu âm thanh đó. À, bây giờ à, quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi ôn tập ngày hôm nay. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Soakato Bhagavata Tammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sa Vang Khang Khang Namami Nam Mô Bụt <clears throat> Thầy Giá Một lần nữa bảy một trăm năm mươi tám phẩm ờ, tự ngã Atawaga thì ờ, cái phẩm tự ngã Atawaga này ờ, thì chúng ta lại tiếp tục nhận thấy rằng những câu chuyện ngôn pháp cú được kết tập được sắp xếp theo à, cái nội dung có à, phần à, giống nhau về những cái lời mà Đức Phật Ngài khuyến dạy để mỗi người sẽ biết cách để mà yêu lấy bản thân mình thay vì cái việc đó là dễ cái việc đó là chểnh mãn trong cái trong cái thiện pháp cũng như là trong cái việc à, không có cẩn thận để tạo các ác pháp à, trong phẩm tự ngã này không phải là việc nói về cái việc đó là ngã chấp hay là vô ngã mà là nói về biết cách chăm sóc về cái đời sống tinh thần của mọi mọi người à, và hôm nay chúng ta sẽ ôn tập à, hai câu kiện ngôn 157 và 158 và dạ, trước tiên chúng ta ôn tập tập thể à, À, hai câu kệ ngôn pháp cú sau đó thì tất cả quý vị chúng ta cùng nhau ôn tập đọc lại chính kinh cũng như là à, duyên sự tóm tắt phẩm tự ngã Atta quốc gá câu số 157 Atta năng chê bi yang chanh nha Rakhaya ra thị tăng Tiên năng anh nha tarang ya mang bà ti chạc gây ya bàn đi tô á ta năng chê pi yang chanh ya rắc hay ya năng su ra khi tăng tin năng anh ya ta răng ya mang á ti đi tô nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức nếu biết yêu tự ngã Phải khéo bảo vệ mình Người trí trong ba canh Phải luôn luôn tỉnh thức Tâm năm Atanang ewa pathamang Pati rupe ni veseye Athanya manu sa saya desa gilisaya bandito atanang ewa batamang badirupeni vesaye athanya manusa saya na gilisaya bandito trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng sau mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Dạ Nam Mô Bút Thầy Giá, bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã hỗ trợ boss Bossby. Dạ, sau đây thì à, xin mời à, quý vị chúng ta cùng nhau để mà ôn hai câu kệ ngôn pháp cú ở trong phẩm tự ngã này và à, phần duyên tóm tắt để à, chúng ta nhớ lại cái nguyên nhân cũng như là cái tích truyện à, liên quan mà Đức Phật nhân cái cơ hội đó à, nói lên một cái bài pháp nhắc nhở cũng như là khuyến à, khuyến khích à, về cái sự tu tập à, chỉ cho cái cách để mà mình biết yêu lấy bản thân mình bằng cái việc à, tạo các thiện pháp ngăn ngừa các cái ác pháp và bây giờ thì à, xin mời vị đầu tiên dạ dạ xin mời à, cô rạng đông và tất cả quý vị ạ dạ.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 tà năng chê bí dân tràn nhà rắc khay giá năng sú rắc khí tầng tin năng an nhá pa răng già măng ba tí chắc gầy giá bàn đi tù nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức bản dịch của hòa thượng thích minh châu và dạ, sau đây con xin kính đọc viên sự tóm tắt kệ pháp cú này đức thế tôn thuyết khi an ngự tại phê xá cá la quá ná đề cập đến dương tử bô thí sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo dương tử bô thí đã thỉnh đức phật và chư tăng đến cúng dường khánh thành trong dịp này dương tử bô thí cho trải giải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ, quỷ hoại mầm sống để sinh tồn trên quan đảo, nên nhiều đời dương tử vô thí bị tuyệt tự. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chánh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần. Bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời Pháp ấy, Dương Tử đã lãnh ngộ được giáo Pháp và chứng đắc quả dự luôn. Dạ thưa chấm dứt câu số 158, 157. Sau đây con xin kính đọc câu 158 Áp ta năng e quá bá tha mằng bá tí ru bề lý quê xá về áp thành nhá má nú xà xày giá ná ký lý xày giá bàn lý tù áp ta năng e quá bá tha tha mằng bá tí ru bề lý quê xá về á thành nhá má nú xà xày giá ná ký lý xày giá bàn lý tù trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm bản dịch của hòa thượng thích minh châu sau đây con xin kính đọc duyên sự một câu 158 kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại táo Quá Ná, Quý Ha Rá, trong thành Sa Quá Thi, đề cập đến trưởng lão Ú Bá Nanh Đá, thầy một vị tỳ kheo có tính tham, nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác, thuyết pháp liên tục, lúc thuyết pháp liên hệ đến tri túc, thiểu dục nhưng lại tham lam, thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá thầy tỳ khu tham giảng hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y còn cái mền thì về phần thầy do công hòa giải câu chuyện đến tai đức phật Nhân cơ hội đó, Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy. Trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm gì Pháp Sư thuyết Pháp, dạy dỗ người khác. Trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. Dạ thưa chấm dứt câu 158. Kính mời cô Cẩm Dân đọc tiếp tục ạ. À. Dạ sa thú sa thú kính cảm ơn sức cận đông Nam mô Bụt Thà giá dạ Nam mô Tham Ma giá dạ Nam mô Sanh Ca giá dạ. Con kính đền lễ Đức Phật Con kính đền lễ Giáo Pháp Con kính đền lễ Đức Tăng Con kính đền lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Cùng Sư Tôn Đức Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung Con xin đọc câu Pháp Cú số 157 Atta năng chê phí dân chăm nhá chăm nha rát khay giá năng sú rát khí tăng tin năng bê xá hoa quá ná đề cập đến vương tử bô thí sau khi cho xây cất lâu đài với thiết kế độc đáo vương tử bố thí đã thỉnh đức phật và chư tăng đến cúng dường khánh thành trong dịp này vương tử bố thí cho trải vải trắng lót đường vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng tuy nhiên do ác nghiệp sát sanh trong thời quá khứ quỷ hoại mầm sống để sinh tồn trên quan đạo nên nhiều đời vương tử vô thí bị tuyệt tự Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chánh và được và đưa ra lời chỉ dạy những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ gìn một cách chuyên cần bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ gìn đời sống chân chánh những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ dành mọi giữ gìn mình chuyên cần bằng không được như vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ cuối thời pháp ấy vương tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả nhị lưu dạ hết con xin đọc câu Phật cú số 158 Atta năng e quá phá phá măng phá tí ru về ni quê xá dê a thanh nhá ma nú xà xây giá na ký lít xây giá bàn dí tô áp ta năng atta măng e quá pa tha măng pa tí rung tề ní quê xá về a thành nhá ma nú xà xây giá na ký lít xây giá pan ní tô trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Và con xin đọc uh, Duyên sự câu kệ Pháp Cú 158 Kệ Pháp Cú này Đức Thế Tôn thuyết Khi an ngự tại Chê Tá Quá Ná Quý Ha Rá trong thành quê Sa Quát Thiên Đề cập đến trưởng lão Ú Bá Nam Đá thầy là một vị tỷ, vị tỳ khu có tính tham nhưng vốn có tài hùng biện đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp lơ liên hệ đến tri túc thiểu dục nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá thầy tỳ khu thăm giảng hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi người mỗi vị một bộ còn cái mền thì về phần thầy do hoàng giải câu chuyện đến tay đức phật nhân cơ hội đó đức phật giảng về bổn phận của ông thầy trước hết là phải làm gương muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn và hết và cộng dân đã đọc bài xong mến mời bàn tay của ship trần đạo dạ nam mô bổn thầy giá dạ. nam mô tham ma giá dạ. nam mô sanh khai giá dạ con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tịnh đã cùng chư tôn đức tăng kính lễ cô tu nữ tệ duyên cô tu nữ như pháp kính chào quý anh chị trong đạo tràng cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ con xin kể câu kinh pháp cú số 157 ạ bà ta năng chê bị dân chán na rắc khi gia năng su rắc khi tăng tình năng a nha tà răng cha măng, bát chi cha ghi và băng đi tô nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức đó là khổ thơ của hòa thượng thích minh châu Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại Đê Xá Quá Ca, Lá Quá Ná, đề cập đến dương tử vô thí. Sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, dương tử vô thí đã thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến cúng dường Khánh Thành. Trong dịp này, dương tử vô thí cho trải giải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ, hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên hoang đảo, nên nhiều đời dương tử vô thí bị tiệt tử. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chánh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần bằng không được vậy thì cũng phải láng lo giữ mình cho được một thời kỳ cuối thời pháp ấy dương tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả dự lưu và câu kệ 158 Atta năng e và bát tha măng bát ti rupe ni ve sa ye Athamana nusa sayya makiklese dày bằng ly tô Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng Sau mới giáo hóa người Người trí khỏi bị nhiễm Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu Kệ Pháp cứu này Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại Chetavana Vihara trong thành Savatthi đề cập đến trưởng lão bá năng đá Thầy là một vị tỳ khưu có tính tham, nhưng vốn có tài hùng biện đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp liên hệ đến tri túc, thiểu dục nhưng lại tham, tham lam, thâu góp tất cả những vật dụng của chùa Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy tỳ khu tham giảng hòa hai đàn bằng cách chia mỗi vị một bộ y còn cái mềm thì về phần thầy do công hòa giải câu chuyện đến tay đức phật nhưng cơ hội đó đức phật giảng về bổn phận của ông thầy trước hết là phải làm gương muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn và dạ, con đã đọc bài xong rồi Dạ cảm ơn ờ, cô Như Pháp đã bớt bài.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 Atta năng chê pi yang chan nha. Rắc hay yat năng su rắc khi tăng tin năng anh nhát tạ răng ya măng phát tích chay gầy giáp pan đi tô. Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức của Hòa Thượng Thích Minh Châu anh ta nâng chê vì dân chân nhà rằng khay gia năng su răng khi tăng tin năng anh nha ta răng ya măng pan tin chay gây ya pan đi tù kệ pháp cú này đức thế tôn thuyết khi an ngự tại phê sát các là quá ná đề cập đến vương tử Bồ Thí. Sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, vương tử Bồ Thí đã thỉnh Đức Phật và chư Tăng đến cúng dường Khánh Thành. Trong dịp này, vương tử Bồ Thí cho trải vải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên hoang đảo, nên nhiều đời vương tử vô thí bị tuyệt tự. Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng giữ gìn đời sống chân chánh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần, bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời Pháp ấy, vương tử đã lãnh ngộ được giáo Pháp và chứng đắc quả dự lưu. Câu Pháp Cú số 158 Atta năng e wapatha mang patirupe niwe satye atthan nhamanusa sayya na Kilisayapandito Attanang ewa pathamang patirupe niwe saye Atthanya manusa sayana Kilisayapandito Trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sao mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm của Hòa Thượng Thích Minh Châu an ta Antanang e tha wa pathamang patirube niwe sa ye Anthanyama nusa ya na kin li say ya ban tu kể pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại ta Chetawana Quý Hà Rá trong thành Sa Quách Thi đề cập đến trưởng lão Upananda. Thầy là một vị tỳ khu có tình tham, nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp, liên hệ đến tri túc, thiểu dục, nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cung dường. Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Tỳ khu tham giải hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy cho công hòa giải. Câu chuyện đến tai Đức Phật, nhưng cơ hội đó Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm vị Pháp Sư thuyết Pháp dạy dỗ người khác. Trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn.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 dạ con kính tri ân sư dạ cô tệ duyên có có thể ôn bài không cho như pháp xin một tín dạ cảm ơn cô cô hạnh kiểm ơn hồi nãy á, như pháp thấy cô rất mít liên tục nên như pháp bị phân tâm một chút xíu mà bây giờ Nhật Pháp thấy cô ổn rồi cô có thể đưa bàn tay của mình lên để ông bà xin mời cô nha dạ bây giờ thì như Pháp à, kính mời cô tự duyên dạ sa thu như pháp nam mô bút thầy giá nam mô tham ma giá nam mô sang con thành kính đảnh lễ chư đức kính lễ thượng tọa minh đại đức tịnh đạt kính lễ quý cô tu nữ và thanh chào quý cha cảm ơn tràng đông nhung và cô nhật bình cho biết nghe rõ và bây giờ tự nhiên xin 157 ta năng an bất tăng lê bi văn chanh nha rắc cây ya măng su rắc khí tăng tình năng anh nha răng ya măng và tí chất gây và bánh đi tôi mình người trí trong ba canh phải tỉnh thức phổ thơ hòa thượng thích minh châu Nhiên <clears throat> sự 157 Kệ pháp cú này Đức Phật Đức Thế Tôn thuyết Khi an ngự tại Phê Sát Cala Quán Đề cập đến vương tử Bồ Thí sau khi cho xây các tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, vương tử Bồ Thí đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến cúng dường. Trong dịp này, vương tử Bồ Thí và dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên hoang đảo nên nhiều đời vương tử bô thí bị tuyệt tự đức phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của, của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chính và đưa ra và đưa ra lời chỉ dạy những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần bằng không bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ cuối thời pháp ấy vương tự đã lãnh ngộ được giáo hóa và chứng đắc quả dự lưu câu pháp cú 158 <clears throat> áp ta năng e quá bát tham măng tiếp à, ru về đi quê xa về a thành thầy giá nát kí lích thầy giáp bằng đi tù, a ta năng e quá ba tha măng bà ti ru về đi quê xa về thành nha ma sa tây gia na ký lịch xây và bắn đi tù trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm viên sự câu pháp cú 158. Pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi A, khi an ngự tại Chê Tá Quán Á, Quý Hà Rá, trong thành Sa Quách Thi, đề cập đến trưởng lão bán đá Thầy là một vị tỳ thu có tính tham, nhưng vốn có tài, nhưng vốn có tài hùng biện đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp liên hệ đến tri túc thiểu dục nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá tỳ khưu tham giảng hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y còn cái mền thì về phần thầy do công hòa do công hòa giải câu chuyện đến tai đức phật nhân cơ hội đó đức phật giảng về bổn phận thầy trước hết là phải làm gương muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn dạ hết dạ cảm ơn à, cô Như Pháp và chị Răng Đông dạ bây giờ đã thấy tín hiệu của Nhung Phạm dạ mời Nhung Phạm mời nhung phạm cầm mít nhung phạm ơi đạo tràng chưa nghe dạ sa thú cô cô như pháp ạ dạ sa thú cô tự duyên ạ dạ nam mô bút thai á nam mô thăng mai á nam mô sang khai á con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp ân đức tăng con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt Con kính lễ cô tu nữ như Pháp Cô tu nữ tuệ duyên Con kính chào toàn thể đạo tràng ạ Con xin cảm ơn đạo tràng đã cho tín hiệu ạ Con xin đọc câu pháp cú 157 ạ Át ta năng chê pi yang chanh nha Rắc khê ya năng su rắc hị tăng Tin năng anh nha anh nhá tạ răng ya măng Patichageya Pandito Pandito Nếu biết yêu tự ngã, phải khéo bảo vệ mình. Người trí trong ba canh, phải luôn luôn tỉnh thức. Dạ con xin đọc Duyên sự câu pháp cú 157 ạ. Kệ pháp cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Bê Xá Cá La Quá Ná đề cập đến vương tử Bô Thí sau khi cho xây cất tòa lâu đài với thiết kế độc đáo, vương tử Bô Thí đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến cúng dường Khánh Thành. Trong dịp này, Vương tử Bô Thí cho vải cho trải vải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng. Tuy nhiên, do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ, hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên đảo hoang đảo, nên nhiều đời vương tử Bô Thí bị tuyệt tự Đức Phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của ác hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống trơn tránh và đưa ra lời chỉ dạy. Những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần, bằng không được vậy thì cũng phải dáng lo giữ mình cho được một thời kỳ. Cuối thời Pháp ấy, Phương Tử đã lãnh ngộ được giáo Pháp và chứng đắc quả dự lưu ạ. Con xin đọc câu Pháp Cú 158 ạ ta năng e wa pa tha măng pa ti ru pe ni we sa ye at tha at thanh nhạ nhã manu sa se ya nakili se ya pandito trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng sau mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm bản dịch của hòa thượng thích minh châu duyên sự câu 158 Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Tá Quán Ná, Quý Ha Rá trong thành Sa Quá Thi, đề cập đến trưởng lão u pá nan đá Thầy là một tỳ khưu có tính tham nhưng vốn có tài hùng biện, đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp, liên hệ đến chi túc, thiểu dục, nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường Ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đắt giá. Thầy Tỳ Khưu tham rằng hòa hai đàng bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y, còn cái mền thì về phần thầy do công hòa giải. Câu chuyện đến tai Đức Phật, nhân cơ hội đó Đức Phật giảng về bổn phận của ông thầy, trước hết là phải làm gương, muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết giảng, thuyết pháp dạy dỗ người khác – trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn dạ con xin hết ạ dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ Dạ, xà thủ, xà thủ, kính cảm ơn Nhung Tạm. Cô Tina ơi, thấy chạy ra chạy, à, cô Hạnh Kiểm ơi, thấy chạy ra ta chạy vào nãy giờ bây giờ có cầm mít được không alo cô hạnh kiểm dạ cảm ơn thì na cảm ơn cô rạng đông dạ thấy cô thì à, cô hạnh kiểm quá tội nghiệp luôn chạy ra chạy vô hoài chắc là không cầm mít được rồi không thấy đưa tay Dạ. trong khi chờ đợi của cô hạnh kiểm gia dạ, con xin được ông mai ca phúc của kinh số 157 và cảm ơn cô Sàng Đông cho bài học tát ta năng chế bi dân chan nhà rất thầy dâm năng sukrat khi tăng tin năng an nhắc ta rằng già măng bắt tí chấp gầy giáp bàn đi tồn áp tà năng chế bi dân chan nhà rất thầy dâm năng sukrat khi tăng tin năng an nhắc ta rằng già măng bắt tí chấp gầy giáp bàn đi tồn năng kê bị tranh gia attananke biyam gia dathayamang Yakhayanang rạt khi tăng tình năng anh nha tà răng gia măng bả ti chấp gây và bản đi đâu à tà năng chê bị dặn tranh nha đại khai gia năng surat khi tăng tình nặng anh nha ta rặng gia măng ba chi chấp gây và bệnh đi đâu nếu biết yêu từ ngã phải khéo bảo vệ mình người trị trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức duyên sự câu 157 kệ pháp cứu này được Thế Tông thuyết khi ngài ăn ngự phê xá là quan á phê Sa cá là quan á gặp đến vương tử bố thí sau khi cho xây các tòa lâu đài với thiết kế độc đáo vương tử bố thí đã chính đã thỉnh đức phật và chư tăng đến cúng dường trong dịp này vương tử bố thí cho trải vải trắng lót đường dẫn vào tòa lâu đài với tác ý cầu được đứa con đầu lòng tuy nhiên do ác nghiệp sát sanh trong quá khứ hủy hoại mầm sống để sinh tồn trên hoang đạo nên nhiều đời vương tử bố thị bị tuyệt tự đức phật đã giải thích nguyên nhân và hậu quả của các hạnh do không cố gắng gìn giữ đời sống chân chánh và đưa đến đưa ra lời chỉ dạy những ai biết nghĩ thương mình thì trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần bằng không được vậy thì cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ cuối thời pháp ấy vương tử đã lãnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc quả dự lưu dạ hết duyên sự câu 157 con xin được ôm câu 158 áp tà năng về bát tham mằng bát tí rù bề đi về xa về xa về áp thành nhâm anusa xài giác nakilis xài giác bàn đi tàu áp tà năng ê qua bát tham mằng bát tí rù bề đi về xa về áp thành namanusa xài giác nakilis xài giác bàn đi tàu Atta năng e và bà tha măng bà ti ru bê ni quệ sa ye a thánh nam ma nô sa say ya na ki li say và bản đi tâu a ta năng e và bà tha măng bà ti ru bê vì quê xa về à thạnh nam ma nù sa say ya na kít lệ kít na li na ki li say và bản đi đâu trước hết hãy tự đặt mình vào những gì thích đáng sao mới giáo hóa người người trí khỏi bị nhiễm và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng minh châu Thiên Sự một câu, câu 158. Kệ Pháp Cứu này được Thế Tôn thuyết khi an ngự tại Chê Tawana, Vihara, trong thành Sao Quá Thi, đề cập đến trưởng lão Upananda, thầy là một vị tục tỳ khu có tính tham, nhưng vẫn có tài hùng miệng, đi từ chùa này sang chùa khác thuyết pháp liên hệ đến tri túc, thiểu dục, nhưng lại tham lam thâu góp tất cả những vật dụng cúng dường ngày kia có hai vị sư trẻ tuổi không thể thỏa thuận với nhau để chia hai bộ y và một cái mền đặt giá thầy trì khưu tham giảng hòa hai đàn bằng cách chia cho mỗi vị một bộ y còn cái mền thì về phần thầy do công hòa giải câu chuyện đến tay đức phật nhân cơ hội đó đức phật giảng về bụng bụng của ông thầy trước hết là phải làm gương muốn xứng đáng làm vị pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người khác trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn dạ đến đây thì hết duyên sự của câu 158 một lần nữa như pháp thấy hạnh kiểm trở vào bây giờ hạnh kiểm cô hạnh kiểm có thể ôn bài không nếu cô có thể ôn bài xin đưa bàn tay à Nam Mô Bụt Thầy, dạ, dạ, cô hạnh kiểm như Pháp và kệ hai lần mỗi câu luôn để chờ cô đó alo vậy là cô hạnh kiểm không cầm mít được rồi bà sư năm mà bích hai giá dạ sa thủ sa thủ rất là hoan hỷ hôm nay à, cô tu nữ tự duyên và quý cô đã hoan hỷ ông bài rất là đông và dạ, rất là vui và dạ, bây giờ thì chúng con thành kính lãnh lễ cung thịnh đại đức tịnh đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để thuyết giảng duyên sự cũng như à, đúc kết bài học ngày hôm nay buổi ông, ông tập ngày hôm nay dạ con kính nhân bích đến sư à Bhagavato Sapamangalang Rakhantu Sapade Vathasapa Buddha Nukha và Saranti Trụ Te Asada Sati Vantu Te Bhavatu Sapamangalang Dạ con xin phép thượng tọa Minh Hạnh à Con thỉnh Đức Tịnh đạt Dạ chưa hết giờ Bạch Sư <laughs> Dạ cảm ơn cô ờ, cô Rạng Đông à Dạ con cũng thỉnh Đại Đức Đạt à Dạ sư có nghe anh Thanh con không Chắc con con đầu con nghĩ con thỉnh một nẻo hay sao nên thưa sư minh hạnh đã lên chúc phúc à dạ con cung thỉnh sư à dạ sa thú sa thú lần thai dạ hôm nay à, kính tri ân chư tăng và cuối tuần à, quý vị thấy à, lớp ôn tập cuối tuần của chúng ta tuy rằng à, chúng ta sẽ không học được cái à, những cái bài mới nhưng mà chúng ta sẽ ôn lại những cái bài mà chúng ta đã từng học tình đạt được biết rằng kinh đã cũng rất và hết hết đi học lại cái bởi vì trong cái việc mà học đi học lại như vậy sẽ giúp cho à, à, chúng ta suy nghiệm được nhiều vấn đề khía cạnh cũng như là nhớ được nhiều hơn về cái Phật ngôn và hôm nay chúng ta ôn tập đến à, phẩm tự ngã như tình đạt có trình bày đó thì là những câu kệ ngôn có phú được sắp xếp có cái nội dung à, để cho mọi người biết cái cách yêu bản thân mình thương bản thân mình một cách đúng đắn thông qua hai câu kệ mà chúng ta ôn hôm nay thì chúng ta thấy rằng à, cái việc mà cái việc mà làm phước cúng dường hay là cái việc mà à, giảng dạy về các Phật ngôn thì Đức Phật Ngài cũng rất là cẩn thận để mà khuyến cáo trước tiên á, mình phải hoàn hoàn thiện bản thân mình hoàn thiện bản thân mình sau đó mới là giúp đỡ những người xung quanh cái điều này á là tự giác mới giác tha tuy rằng hiện tại chúng ta không có không có à, những cái vị thầy như là Đức Phật như là các vị thánh tăng à, chúng ta sẽ mang một cái tinh thần đó là hỗ trợ à, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau ở trong cái các vị xuất gia đó thì những vị có cái môi trường có cái tâm à, tìm hiểu và có cái thời gian để mà trao dồi Phật pháp nhiều hơn là những vị cư sĩ chính vì vậy mà chư tăng sẽ đóng cái vai trò là người hướng dẫn rồi còn các vị Phật tử của chúng ta sẽ là những người tạo cái điều kiện cho những cái vị xuất gia có được cái cơ hội có được cái môi trường có được cái điều kiện để mà hướng dẫn à, bằng cách là chúng ta hộ độ chúng ta quan tâm à, đến những cái việc đó thì à, trên cái tinh thần cùng nhau để mà tu tập cùng nhau để mà chia sẻ thật ra thì à, khi mà chúng ta học đó chúng ta tìm hiểu Phật pháp đó thì điều quan trọng và cần thiết nhất đó là cái sự thực hành chính do cái sự thực hành chính do cái kinh nghiệm thật thì mới đem lại cái lợi ích cho bản thân người đó và giúp được cho những người có cùng hay là có một cái chí hướng cùng đi trên con đường giống như mình còn như là cái lý thuyết cái kiến thức á, thì nó chỉ một phần nào để mà giải đáp một cái số thắc mắc về giáo lý về lịch sử về triết học về triết học Phật giáo vân vân nhưng mà cái quan trọng nhất đó là cái việc thực hành à, cái việc thực hành quý vị cũng cho ta còn nhớ đến một cái à, câu chuyện mà Đức Phật ngày hỏi những cái câu hỏi à, giữa vị pháp sư và cái vị sư à, thì lúc đó Đức Phật Ngài không có hỏi về cái kiến thức Phật Pháp, giáo lý mà Ngài hỏi về cái kinh nghiệm thực tế khi mà thực hành đó thì cái vị Pháp Sư không thể nào trả lời một cách à, rành mạch, rõ ràng được mà chỉ có những cái vị thực hành trải nghiệm kinh qua thì à, mới hiểu thấu rõ ràng một cách tường tận tuy nhiên thì để đạt được những cái điều như vậy đó thì à, chúng ta cũng cần phải có những cái lớp học như thế này bởi vì à, học mà đi trên con đường mà chúng ta không biết con đường đó dẫn về đâu chúng ta không biết con đường đó nó có những cái cái chướng ngại cái khó khăn hay là cái thuận duyên như thế nào thì phải nói rằng chúng ta đi rất là khó khăn chúng ta đi dò dẫm từng bước chân một thì nó rất là cực nhiều khi không khéo thì lại là đi sai đường hoặc là bị những cái trong gai những cái hầm hố mà chúng ta gặp nguy hiểm như vậy thì à, cái việc mà học pháp và hành pháp phải được thực hành một cách song song với nhau à. thì à, cái câu chuyện à, riêng cái câu chuyện mà 158 đó khi mà Thịnh Đạt đọc lại đó thì phải nói rằng vừa um, phải nói sao vừa gần gũi trong cái hiện tại này mà vừa cảm thấy rằng à, à, ở trong cái thời Đức Phật cái gì cũng có hết thưa quý vị cái gì cũng xảy ra hết rồi cái thời của chúng ta bây giờ chúng ta gặp á, nhiều khi đó là chúng ta thấy lạ chúng ta thấy à, sao kỳ vậy sao lạ vậy nhưng mà trong thời kỳ Đức Phật mà chúng ta đọc kinh điển chúng ta học những cái câu chuyện chúng ta thấy có nhiều cái sự kiện nó xảy ra mà bây giờ hiện tại chúng ta ờ, chỉ lặp lại mà thôi giống như cái trường hợp mà cái vị sư đó là một cái vị pháp sư rất là lỗi lạc Upananda đó trong câu chuyện 158 đó. À, nhưng mà chỉ thuyết pháp thôi chỉ thuyết pháp giỏi về thuyết pháp giỏi về hùng biện nhưng mà không giỏi về pháp tu là thuyết về tri túc pháp về thiểu dục Ờ, quý vị khác ờ, nghe quan hỷ quá ờ, cúng dường thì cái vị này lại không tri túc không thiểu dục mà cố gắng để mà à, thâu góp những cái vật dụng những cái tài sản thì cái cái điều đó nó nó lại ngược lại những cái lời nói của mình cho nên Đức Phật ngài mới khuyên đó là thể cố gắng à, thành đạt những cái ước nguyện những cái thành quả ở trong Phật pháp sau đó mới hướng dẫn người khác thì sẽ có được nhiều cái lợi ích hơn còn câu trong 157 đó à, ba cái thời kỳ hay là một thời kỳ mà chúng ta đọc ở trong cái duyên sự hay là trong cái tóm tắt đó thì nói về cái thời kỳ lúc còn trẻ thanh niên lúc về à, lớn tuổi trung niên hay là lúc về già là lão niên thì à, Đức Phật này phân ba ba thời kỳ à, những cái lúc mà ở trong tuổi trẻ hay là khi trung niên hay lão niên thì chúng ta hãy cần nên à, quan tâm về cái tinh thần cái đời sống tinh thần cái đời sống tinh thần ở đây á, được nói rằng là cái đời sống tạo cái sự an vui tạo cái sự an vui à, liên qua quan tâm về cái đời sống tinh thần đó là không phải là hưởng thụ một cách sung sướng à, chúng ta đừng có bị hiểu nhầm đó là hưởng thụ một cách sung sướng giống như là cố gắng tuổi trẻ để cài vừa để mà làm ăn phát đạt để mà có tiền có tài sản rồi về già về hưu chúng ta hưởng thụ nó không phải vậy mà là ở trong cái thời kỳ tuổi trẻ tuổi trung niên tuổi lão niên thì hãy cố gắng quan tâm với cái đời sống tinh thần làm sao cho được cái sự an vui bằng những cái thiện pháp bằng những cái sự cố gắng trong cái tu tập à, rèn luyện thân tâm cho được à, phát triển à, trong thiện pháp nếu như là chúng ta bận rộn chúng ta không có cái duyên gặp Phật pháp gặp cái điều hay lẽ phải trong cái tuổi trẻ thì khi mà chúng ta lớn tuổi chúng ta tìm hiểu khi mà hiểu được rồi thấy được rồi à, Phật Pháp rồi thì hãy cố gắng tranh thủ cái thời gian đó đừng có đừng có phung phí nữa đừng có chậm trễ nữa ở trong thời kỳ nào nó cũng kịp hết à, đừng có nghĩ rằng tuổi già tuổi lão niên rồi chúng ta không còn nhiều thời gian à, chúng ta bắt đầu lúc nào cũng là cái thời gian quý giá đừng có nghĩ rằng lớn tuổi rồi không có tu được không có thực hành Phật pháp được thì cái điều đó nó sẽ làm cản trở chúng ta thì hôm nay chúng ta diễn đàn chúng ta sẽ đã ôn tập hai câu kệ ngôn pháp cú 157 và 158 nếu như không có ờ, thay đổi gì thì à, chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục à, với câu kệ ngôn 159 và 160 liên quan đến à, tích truyện duyên sự trưởng lão đề xá tinh tấn thiền 160 liên quan đến tích truyện mẹ của trưởng lão Ca Diếp đồng tử à, của Marakasapa. Dạ, như vậy thì à, chúng ta xin được à, phép à, kết thúc cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay tại đây.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 và sa thú sa thú lành thai chúng tri ân đại đức tình giảng hướng chúng con ôn tập cuối tuần ngày hôm nay và chúng con đại đức tùng đạt và con kính thỉnh thường tòa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo con kính nhân mất đến thường tòa minh hạnh บวตตสปมังกลังรักขันทุสัพไเดวัตสัพบุตตาหุภาเวนัสดาสติสวันตุเตบวตตสปมังกลังรักขันทุสัพไเดวัตสัพธรรมาหุภาเวนัสดาสติสวันตุเตบวตตสัพมังกลังรักขันทุสัพไเดวัตสัพสังฆาหุภาเวนัสดาสติสวันตุเต tất cả anh huống hàng có đến người cầu xin chư thiên hậu trì đến người do nhà quái đức của chư Phật, do nhà quái đức của giáo pháp, do nhà quái đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người.